Thủ tướng Việt Nam phê bình tỉnh Kiên Giang làm dư luận xôn xao. Ông nào cứ nói trong phòng ra, ông nào nắm được thì ra báo cáo, việc gì cứ phải nhắc. Đó là lời Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phê bình tỉnh Kiên Giang chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến ngày 13 tháng 9 năm 2021. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 26 huyện, thành phố, thị xã và 317 xã, phường, thị trấn thuộc hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang – phần Thủ tướng phê bình bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình được VTV phát chính thức đã khiến người dân Việt Nam tỏ ra quan tâm trên mạng xã hội. Cứ lơ mơ lơ mơ. Trong đoạn video clip của VTV, Thủ tướng đặt câu hỏi, ví dụ ngày hôm qua trong cộng đồng các anh xét nghiệm ra bao nhiêu ca? Các đồng chí phải rất cụ thể, cứ lơ mơ lơ mơ làm sao chỉ huy được? Có tiếng trả lời rằng có 154 ca. Thủ tướng không hài lòng, ông nào cứ nói trong phòng ra Ông nào đó nắm được thì ra báo cáo, việc gì cứ phải nhắc. Sau khi bí thư tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình nhắc lại con số 154 ca, Thủ tướng hỏi tiếp ở đâu? Đoạn video clip của VTV cho thấy ông Bình lúng túng tìm tài liệu và nói không nhớ nổi. Tôi đã gọi điện cho anh nhiều lần rồi anh Bình. Tôi nói là anh phải kiểm soát hàng ngày để anh xem là cái tốc độ trong cộng đồng tức là cái số trong cộng đồng tăng hay giảm hiện nay anh tiến hành xét nghiệm đã đúng như hướng dẫn của Bộ Y tế chưa? Tỉnh anh từ chỗ xanh rờn, bây giờ đỏ quạch, ông Phạm Minh Chính nói. Bộ Y tế cho biết tại Kiên Giang hiện có 7 huyện có nguy cơ rất cao, 3 huyện có nguy cơ cao và 5 huyện đang ở trong trạng thái bình thường mới tại cấp xã có 20 trên 144 xã có nguy cơ rất cao, 32 trên 144 xã có nguy cơ cao, 1 trên 144 xã có nguy cơ và 91 trên 144 xã ở trạng thái bình thường mới. Tại Kiên Giang, từ ngày 29 tháng 6 năm 2021, trung bình có 190 ca mỗi ngày, cao nhất là 234 ca mỗi ngày trong 7 ngày qua – Tiền Giang ghi nhận 1.139 ca, trong đó có 138 ca ghi nhận tại cộng đồng. Theo trang web chính phủ, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá qua gần 2 tháng thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, Kiên Giang và Tiền Giang đã có rất nhiều cố gắng nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, kết quả chưa được như mong muốn và dự báo tình hình có thể phức tạp hơn. Về nguyên nhân, theo ông Phạm Minh Chính, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, một số nơi chưa nắm chắc, chưa quán triệt đầy đủ các chủ trương, giải pháp, việc nắm tình hình và dự báo tình hình chưa sát, tổ chức thực hiện bị động, lúng túng, không chặt chẽ, chưa khoa học, chưa phù hợp diễn biến dịch bệnh tại địa phương, còn có những bất cập trong quản lý cách ly, di chuyển và điều trị. Phản ứng của Kiên Giang sau cuộc họp trực tuyến, Bí thư Kiên Giang Đỗ Thanh Bình được phóng viên báo Tiền Phong hỏi vì sao lại lúng túng trước các số liệu. Ông Bình nói, bây giờ anh lấy báo cáo của Kiên Giang xem sẽ rõ hết. Cũng liên quan phiên họp trên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, người có mặt cạnh bí thư tỉnh ủy, thanh minh với báo tiền phòng, hỏi chi tiết là chết dở rồi. Tôi ngồi cạnh anh Bình bí thư, cũng nhắc anh ấy xin phép không báo cáo chi tiết, chỉ đạo chung thôi. Theo vị này nói, mình có số liệu lớn, dài ngày thôi, chứ hỏi mấy giờ có ca nào không, làm sao tôi trả lời nổi. Mình nắm hết, nhưng chi tiết sao nhớ nổi, số liệu mấy ngày qua lớn như thế. Tôi theo dõi hàng ngày, nó giảm bao nhiêu phần trăm nếu hỏi các anh có nhớ nổi không? Vị này nói thêm, mình rất buồn, như học trò trả bài. Còn theo báo Lao động, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang, nói sau cuộc họp, Kiên Giang đề ra một lộ trình hành động mới, nhanh chóng, hiệu quả để đáp ứng với tình hình mới trong phòng chống dịch. Kết luận, Cuộc họp trong 13 tháng 9, ông Phạm Minh Chính nói rất mong các tỉnh, các huyện, các xã đánh giá lại, phát huy những việc làm tốt, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm tốt hơn. Chủ trương, biện pháp đã đầy đủ, tôi nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện thật tốt từ tỉnh tới huyện, xã và thôn ấp tổ dân phố. Các bộ ngành phối hợp giúp đỡ để hai tỉnh thực hiện được mục tiêu của mình trong phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bình luận trên báo chí, tờ Tuổi Trẻ Thủ đô bình luận thiết nghĩ điểm tử huyệt trong phòng chống dịch lại vẫn là con người, là lãnh đạo. Tình huống sát hạch của Thủ tướng ngay trên diễn đàn trực tuyến là tiếng chuông cảnh tỉnh để cho lãnh đạo địa phương bừng tỉnh. Cần sâu sát, nắm rõ thông tin, tình hình dịch bệnh tại địa phương, chỉ khi đó các chỉ đạo điều hành phòng chống dịch mới thực sự hiệu quả, hiệu lực, mới đúng và trúng mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm. Còn không, cứ lơ mơ như các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang thì công cuộc chống dịch kém hiệu quả, thậm chí là thất bại là điều dễ hiểu. Báo Tuổi Trẻ cho rằng, để chống dịch chúng ta đã đánh đổi bằng tạm ngừng sản xuất, hạn chế đi lại, giãn cách hàng tháng trời. Khi cả vùng nỗ lực để thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, thì việc một hai tỉnh do lơ là chống dịch mà đổ dốc xuống hạn, xanh chuyển sang đỏ là không thể chấp nhận. Còn báo Dân Trí trích dẫn một đoạn phân tích của Thủ tướng. Tôi hỏi chi tiết để thấy sự lúng túng của các cấp lãnh đạo địa phương. Chính sự lúng túng này cho thấy mặc dù giãn cách rồi tăng cường giãn cách cứ kéo dài mãi nhưng biện pháp để làm gì, chặn dịch thế nào trong mỗi lần giãn cách đó, mục tiêu để đạt được gì thì địa phương lại không nêu ra được.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 Còn sau đây là thông tin mới. Sáng hôm nay, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phết cho biết, hiện nay ngân sách nhà nước rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào. Đây là thông tin chính thống chứ không phải là do đồn thổi. Tài chính doanh nghiệp, cơ quan của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và cả trên tờ Thời báo Tài chính, cơ quan của Bộ Tài chính. Và trước đó chỉ một ngày trên mạng xã hội có bài toán về câu chuyện có thể có liên quan đến nhân quả như sau – xài sang hơn cả Mỹ để bắt F0. Hà Nội vừa thông báo đến 14 tháng 9 đã phát hiện được 19 ca F0 từ cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc từ 3 triệu 128.380 mẫu, trong số này có 2 triệu 311.511 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 816.866 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Thử tính chi phí hoạt động công khai này bằng bài toán học sinh cấp 1, chi phí test RT-PCR lấy mẫu 100.000 đồng một mẫu, xét nghiệm 634.000 mẫu gộp, tạm tính mẫu gộp là 10. 2 triệu 311.514 mẫu nhân cho 100.000 bằng 231 tỷ 154 triệu 400.000 đồng.

đơn giá lấy theo quy định của Bộ Y tế tại CV số 4356 Bộ Y tế. Ngày 28 tháng 5 2021, tổng chi phí cả hai phương pháp 572 tỷ 115 triệu 495 ngàn đồng. Kết quả phát hiện được 19 F0. Vậy chi phí để phát hiện một F0 là 572 tỷ 115 triệu 495 ngàn đồng trên 19 ca bằng 30 tỷ 111 triệu 341 ngàn 874 đồng trên 1 ca tức là cuộc thần tốc xét nghiệm ở Hà Nội với kết quả bắt được 19 ca F0, cho ra chi phí để Hà Nội bắt một F0 là 30.13 tỷ Việt Nam đồng chưa tính chi phí các nguồn lực khác của cả xã hội phục vụ cho việc tổ chức xét nghiệm, chi phí ngầm không tính được do tổ chức thần tốc có thể có nguồn lây nhiễm mới, cũng chưa tính thiệt hại kinh tế do giãn cách xã hội trong thời gian này. Cách đây 3 hôm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có trả lời phỏng vấn một hãng thông tấn quốc tế, ông có nói, trong việc kiểm toán hoạt động của nhà nước, nay cần thêm một nội dung kiểm toán về việc huy động phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19 và cụ thể ông đề cập mẫu xét nghiệm đơn, mẫu gộp thế nào, test nhanh là thế nào, một mẫu xét nghiệm PCR mất nhiều tiền đắt hơn vaccine nhiều. Chúng ta không ai chống xét nghiệm, nhưng không có nước nào trên thế giới ngoại trừ Trung Quốc có hạ tầng dữ liệu và mục đích khác dám chơi sang một cách bất chấp như thế này, không cần tính toán chọn mẫu xét nghiệm